nhìn rồi. cái dạ. chữ kìa dầu gió xanh ờ, thiên thảo uh, uh, đánh dần coi dầu gió xanh thiên thảo uh, đánh dần đọc đánh dần, dần lên mình mới nhớ thần ưng thương dầu gió xanh thiên thờ ưng thương thờ ao thao thảo thợ yên thương thợ giá xanh uh, à, thiên thảo thương giờ giá xanh thương giờ giá xanh thiên thảo thương hiệu ừ. đánh dần dầu gió xanh uh, um, thiên thảo ờ. thờ ương thương um, ừ, nhiều giá xanh thiên thảo thương hiệu thương hiệu thương hiệu hành gì đến dần lại chứ đó rồi hành đâu hành a, a gì an ngờ an an, an. Ừ. thương hiệu hàng đầu Việt Nam đọc hết nguyên câu coi dầu gió xanh thiên thảo thương hiệu lần ờ, hàng đầu Việt Nam <laughs> đến đến dần lúc từ đầu tới cuối đánh ra đầu quên cái đuôi đánh tới đánh dần tới đuôi quên cái đầu <laughs> trời ơi à, đánh dần lại nghe đọc nguyên câu